what she said. con gái thế 4.0 Em sợ Tết như sợ mẹ chồng Phải gói qua biếu chút lo cho xong rồi ta lại đi quẩy nên em vẫn yêu tay đắm say em chào ta là để tự do chơi đùa Tết về là để đi chùa là để thằng em bầu cua lắc đều Là để em dặn chút son dặn lại nhân sắc hãy còn rất tươi năm sáu bảy tám chín mười hết mùng hết Tết vẫn cười vô tư Em chào